game điện tử Tấn Tuân Casino xin kính chào anh em Thế anh em à, hôm nay thay mặt công ty điện tử Tấn Tuân Casino tôi sẽ giới thiệu đến anh em một cái dòng sản phẩm à, chơi bài lá bịp à, tốt nhất trên thị trường hiện nay đó chính là những cái dòng máy đánh bài CVK thì à, với dòng máy đánh bài CVK à, anh em à, nhớ cho tôi có một điều kiện để anh em sử dụng được máy đó chính là anh em phải luồn được những bộ bài mã vạch vào thì à, những bộ bài mã vạch này này không khác gì bộ bài bình thường cả anh em bằng mắt thường có thể quan sát được đấy không khác gì một bộ bài mã bài uh, chợ bình thường nhưng mà trên những cái ờ, cạnh này chúng tôi đã in một chất mã vạch và chỉ có những con uh, máy đánh bài CVK này mới có thể đọc được những mã vạch đó thì uh, trên thị trường có những cái dòng bài lá như thế nào thì bài mã vạch chúng tôi cũng có những cái bộ ghi như thế khi anh em mua máy chúng tôi sẽ tặng kèm cho anh em hai cây bài mã vạch đấy thì anh em nhớ ấn đăng ký kênh để nhận được cái khuyến mại đó thì à, đây tôi sẽ mở hộp một con máy đánh bài CVK cho anh em xem à, à, bên tôi thì có những cái dòng máy đánh bài như là CVK 500 này hoặc là CVK Q9 đều là những dòng máy đánh bài rất là cao cấp à, về mẫu mã bên ngoài thì con à, Q9 này nó sẽ có mẫu mã như hệt như một chiếc iPhone và Pro Max đấy anh em nhìn đi ba camera đấy màn hình tay thọ rất là đẹp Đấy, một con máy mới còn nguyên uh, tem bảo hành ừ. khi nào anh em mà uh, mua sản phẩm ấy, muốn xem con máy này tôi sẽ mở cho anh em xem ở đây hoàn toàn là một con máy mới uh, tôi sẽ test thử cho anh em trong các video tiếp theo thì uh, đấy Q9 này rất là đẹp đây à, còn à, sản phẩm chính của ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho anh em con CVK 500 này đấy mở hộp cho anh em xem này Đấy. mẫu mã bên ngoài này Đấy. rất là đẹp đúng không ạ CVK 500 đánh rất là hiệu quả mẫu mã đẹp Đấy. đây là dòng CVK của năm 2020 nha anh em nâng cấp rất là nhiều chơi được nhiều trò độ báo cũng như là uh, cái uh, hiệu quả của nó rất là tuyệt vời luôn nhanh nói chung là nhanh hiệu quả thì à, đấy anh em nhìn này so sánh với hai con điện thoại bình thường không khác gì nhau đúng không ạ đấy nhìn bên ngoài không khác gì nhau cả Đấy. tôi mở lên cho anh em nhìn này giao diện bên ngoài không khác gì một con điện thoại bình thường cả Đấy. À, anh em lắp sim vào nghe gọi bình thường Đấy. À, người ta mượn điện thoại của anh em để uh, gọi điện nhắn tin thoải mái Đấy. khi chơi thì anh em cứ mở ra thi thoảng giờ vờ nhắn tin hoặc là uh, gọi điện gì đấy thoải mái luôn thời lượng pin thì cũng rất là trâu đấy. chơi được ba bốn tiếng à, mình sẽ vào phần đánh bài nhé Ờ, mỗi máy nó sẽ có một cái mã vào đánh bài riêng nên anh em yên tâm người ta có mượn có à, mượn máy mình à, vào chơi nghịch thì cũng chỉ có thể nhìn thấy các giao diện ở bên ngoài thôi không thể vào được cái phần à, đánh bài của anh em đâu Đấy, anh em phải nhập đúng một cái mã đây con này nó có một cái mã thì khi anh em mua máy tôi sẽ cung cấp cho anh em ờ, con máy này khi anh em đã luồn được bài vào rồi thì có thể chơi à, ba cây này liêng này rồi à, vỏ sâm lốc nói chung trò nào bài lá cũng có thể chơi được ừ, anh em mua máy chỉ cần là anh em muốn chơi trò nào chúng tôi sẽ cài đặt trò chơi cho anh em ừ, anh em ấn đăng nhập đây này phần đã mua trò chơi này anh em sẽ được mua trò chơi thì ở đây tôi chỉ cài sẵn hai trò chơi đó là à, ba cây và liêng để làm review cho anh em thôi thì tôi sẽ thử review một trò chơi đó là ba cây nhé à, cây ok chế độ này à, khi chơi bài bịp thì anh em sẽ có một cái tai nghe siêu nhỏ nhỏ bằng uh, đầu đũa, đũa thôi anh em nhét vào trong tai máy báo như thế nào anh em làm y như vậy thì uh, anh em sẽ là người chiến thắng còn uh, review cho anh em thì tôi sẽ để chế độ loa ngoài đấy ok chế độ ba cây thì có rất là nhiều chế độ báo lá bỏ bài rồi cũng như là báo hai nhà lớn nhất à, thì tôi sẽ chơi cái chế độ báo hai nhà lớn nhất cho anh em đấy máy ảnh gốc ok các phần thiết lập máy này thì rất là đơn giản thôi chỉ cần bảo sơ qua là anh em cũng sẽ biết với các anh, em anh em mà đã có ý định chơi ờ, bài bịp thì ờ, anh em cũng ờ, nhiều năm đánh bài trong nghề rồi thì anh em sẽ sử dụng rất là tốt đấy. ngoài ra thì mỗi lần khi anh em mua sản phẩm ấy thì bên tấn tuân casino sẽ có những người thầy người thợ ra trực tiếp hướng dẫn anh em có thể anh em nào mà đến cơ sở cơ sở bến xe mỹ đình hoặc cơ sở bến xe miền đông thì sẽ có người ra hướng dẫn trực tiếp còn anh em mà ở xa mua về thì chúng tôi sẽ gọi điện qua Zalo anh em kết bạn Zalo với số điện thoại 0844 17 từ quý 9 đấy thì sẽ có những người thầy người thợ hướng dẫn anh em anh em cứ yên tâm chế độ bảo hành của con này thì cũng rất là tuyệt vời nửa năm đấy không ở đâu mà uh, chiều khách hàng như bên công ty điện tử Tấn Tuân Casino của chúng tôi đâu à, vẫn bắt đầu trò chơi nhá đấy, anh em nhìn thấy camera của nó quét màn hình chưa tay tôi này camera ở góc này này mắt thường thì không thể nhìn thấy được tia hồng ngoại của camera này đâu đây là chế độ báo hai nhà lớn nhất thì anh em đặt bài này anh em chú ý cho tôi khoảng cách là khoảng từ 40 ờ, đến 50 phân từ đổ lên Đấy, là máy sẽ báo được và cái ánh sáng thì anh em chú ý cho tôi là đừng để nó ánh sáng nó chói vào bài tôi đang ngồi quay lại cửa sổ nên cái ánh sáng nó chói vào mã vạch thì nó cũng không thể đọc được đâu Đấy, anh em hãy để bài mình ở một cái khoảng máy báo 4 báo 2 anh em cứ cắt bài bình thường nhé Đấy, anh em cắt này cắt 3 tính từ mình nhà thứ hai và nhà thứ ba sẽ là nhà to điểm nhất đây này hai ba tôi chia chia cho anh em xem đây là đây là ba nhé một hai ba chia từ nhà này đây tôi chưa bỏ đầu người cho anh em rồi ok bỏ đầu người đã <coughs> tôi sẽ bỏ đầu người để à, chơi à, ba cây quên mất mải giới thiệu cho anh em quá mà quên chưa bỏ đầu người thì à, <coughs> đấy. anh em mua máy sẽ được tặng một kia hộp pin tai nghe này một tai nghe này hai cây bài khuyến mại rất là khủng đúng không anh em ừ thì chỉ cần anh em đăng ký kênh là anh em sẽ được tặng thôi anh em hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ tôi nhé à, ngoài ra thì à, <clears throat> kết hợp với con máy này có rất là nhiều cái dòng sản phẩm kèm theo chẳng hạn như là những ví soi bài đồng hồ soi bài ừ. ok bỏ hết đồng rồi để đánh cho anh em xem anh em chơi thì nhớ tắt màn hình đi nha tắt màn hình đi máy vẫn báo bình thường tắt màn hình đi thì à, nó sẽ kín đáo hơn Đấy. chơi thử cho anh em xem này, này. bài anh em để ra ở giữa Đấy. anh em cắt này 7 đúng không 1 2 3 4 5 6 7 đúng không máy báo 14 nghĩa là anh em đếm này nhà thứ nhất đây này nhà thứ nhất là nhà mình chia một bốn đúng không ạ một này một này hai này hai ba bốn máy báo một bốn anh em nhìn này nghĩa là nhà số 1 là nhà lớn nhất và nhà thứ 4 là nhà lớn nhì tính từ người chia em có hiểu không tính từ người được chia đầu tiên người được chia đầu tiên sẽ là mặc định là nhà số 1 đấy 1 2 3 4 khi nghe máy báo 14 anh em hiểu là nhà số cái sẽ là nhà lớn nhất rồi đấy nhà được chia đầu tiên đấy sẽ là nhà lớn nhất thì anh em tránh đi nhà đấy ra mình ờ, xuống tiền khi nào mà máy báo nhà mình là nhà lớn nhất thì anh em xuống thật nhiều tiền đúng không ạ đấy đấy là một cái cách chơi rất là tuyệt vời ừ, khi anh em đi chơi kết hợp thêm với một anh em nữa mỗi người một tay nghe đấy cứ người báo người nào lớn nhất thì ờ, xuống tiền đấy chế độ liêng thì nó cũng thế thôi báo hai nhà lớn nhất nó cũng vậy đấy, cái này sẽ thích hợp anh em đánh liêng hơn là đánh ba cây nhưng mà đánh ba cây thì cũng rất là hiệu quả cái đòn à, báo hai nhà lớn nhất này đánh ba cây cũng rất là hiệu quả khi nào báo nhà mình à, lớn nhất thì mình sẽ xuống tiền thật nhiều luôn này để bài ra bình thường 2, 1. anh em cắt này 2, 7 7 báo sâu 2, 4. nghĩa là nhà thứ nhất này đầu tiên là được chia đúng không nhà thứ hai 3 4 nghĩa là nhà thứ hai là nhà lớn nhất đây anh em nhìn nhé em nhìn bài đi thôi nhé thứ hai cũng là nhà lớn nhất em nhìn này điểm cái nhà này nhà này 6 điểm nhá 24 nhà này 5 điểm đúng không ạ Đấy. nhà này bao nhiêu điểm rất thấp đúng không ạ Đấy, anh em nhìn đi đó và 3 điểm Đấy, thấy chưa bài rất là thấp hai lớn nhất 4 hai bốn nghĩa là nhà thứ hai lớn nhất và nhà thứ bốn lớn nhì đúng không tính từ người chia được chia đầu tiên ấy người được chia được về đầu tiên sẽ là mặc định về nhà số 1 Đấy. anh em à, về mua máy về test thử vài lần tập luyện vài lần là anh em sẽ hiểu tiếp tục nha đặt bài đây cho họ cắt đấy họ cắt xem này hai bốn nhà đầu tiên đây này hai bốn nghĩa là nhà này và nhà mình sẽ là nhà lớn <coughs> nhưng mà nhà này sẽ là nhà lớn nhất chia cho anh em xem mình chỉ lớn như cho anh em đó anh em nhìn điểm này nhà này 9 điểm nhà mình bao nhiêu nhà mình cũng 9 điểm đấy à nhà mình 8 điểm đấy anh em thấy chưa 9 điểm 8 điểm ừ. bao nhiêu điểm đây 6 điểm đấy anh em nhìn đi có phải là nhà mình là nhà lớn thứ nhì không ạ à? 24 nghĩa là nhà có hai này lớn nhất mình chia bắt đầu từ nhà này đúng không ạ anh em theo vòng này một này hai ba bốn đấy anh em xem này anh em sẽ hiểu đúng không ạ rất là đơn giản cái đòn này đánh cũng rất là hay trong ờ, bộ môn ba cây thì khi nào mà nó báo nhà anh em lớn nhất thì anh em xuống tiền hoặc là nó báo nhà trương là nhà <coughs> không phải là nhà lớn nhất thì anh em cứ xuống tiền mạnh mẽ đấy ai cầm trương mà không được báo cái dây báo đấy nó không báo vào nhà trương thì à, anh em xuống tiền cứ đặt bài ra ngoài rất bình thường để học cắt này bốn nhé một hai ba bốn bốn một một hai ba bốn nhà này lớn nhất nhà mình lớn gì chia đảm bảo cho anh em luôn chính xác một trăm phần trăm bốn một à một là nhà này một hai nhà này là nhà lớn nhất chia cho anh em xem này. đó 10 điểm bao nhiêu 7 điểm một tịt và đấy anh em nhìn đi 678 nó chuyện gì nữa đấy, thấy chưa chuẩn xác không anh em đấy chuẩn xác 100 phần trăm luôn thì uh, chi tiết cụ thể như thế nào hoặc là có thắc mắc gì thì anh em comment trực tiếp xuống bên dưới hoặc là điện cho tôi tôi sẽ giải đáp cho anh em thì à, anh em điện số điện thoại trên màn hình kìa 0844 17 49 tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho anh em anh em nào yêu thích con máy này có thể lên tận cơ sở để test thử ờ, có hai cơ sở chính là bến xe miền Đông và bến xe Mỹ Đình anh em cứ lên đây điện cho tôi tôi sẽ đón cho anh em thì à, cũng cảm ơn anh em đã theo dõi video và anh em hãy nhớ ấn đăng ký kênh để à, ủng hộ tất cả các dòng sản phẩm tiếp theo của công ty điện tử tấn Tuân Casino nhé Xin chào toàn thể anh em